ừ, em là con một dạ không à quên con trai mà con nói đó quỳnh nghe em ngồi dưới rồi à con một mà một nhóm á nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không cô đó tên gì <laughs> dạ đúng không đúng trời ơi hỏi lại đi hỏi em tên gì với em cũng không biết anh tên gì luôn <laughs> <laughs> à. bây giờ giới thiệu đi Dạ, xin chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ ờ, bên sau tấm rèm và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây à, Em tên là Phạm Trường Nhân, à, em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ à. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Nguyên Linh à, Chào tất cả quý vị khán giả, chào Nam bên kia Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 ờ, tuổi À, quê gốc thì ở Huế chị và, và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện ờ, với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ một. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. thì đang chia tay. À tại do không hợp nhau thôi chị kỳ vậy bên kia nói tiếng miền nam thì cô trả lời tiếng huế xong tôi hỏi tiếng huế cô trả lời tiếng nam tại do Trời em ơi. quen rồi <laughs> à, vì sao mình quen 3 năm vì sao lại chia tay em không ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 à, năm một mối tình một duy nhất hả dạ là lúc ở ngoài huế là vô đây rồi dạ đúng rồi ở ngoài kia ở ngoài kia vậy là coi như chưa có sâu đậm gì hết rồi thôi bỏ qua luôn bạn trai bao nhiêu mối tình rồi em chỉ là một à một luôn rồi, chia tay bao lâu rồi dạ được bốn năm năm rồi ạ à bạn gái thì sao em rất là xinh xắn duyên dáng rồi sao hai năm vừa qua mình vẫn ở một mình chưa tìm được ai tại do là một giáo viên mầm non á chị cho nên tính chất công việc cũng uh, gọi là hơi bận rộn cái thời gian gần đây em cũng đang uh, đang học liên thông lên đại học á cho à. nên con không có nhiều thời gian con à. không có à. tiếp xúc được nhiều người thời gian rảnh rỗi thì em làm gì em ở nhà em ngủ em xem phim và em ngủ thôi vậy hả điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em thì em thích rất là thích nấu ăn ừ. chăm lo cho gia đình điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay vẽ không đẹp múa cũng không được luôn trời đất ơi <laughs> ờ, thêm một điểm yếu nữa là em sống khá là nội tâm rồi bạn, bạn trai. trai mạnh điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng chơi những môn thể thao em chơi đủ hết nhưng mà chơi nhiều nhất là ừ, đá banh với lại uh, tập ờ. ngoài tập võ thôi anh còn điểm yếu thiếu đoán trong một vấn đề nào đó ừ. giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều có tài việc tài ca hát nhảy múa gì không em ca cũng được nhưng hứa là để tra tấn thôi đâu giờ tra tấn thưa coi thì thôi em ờ, xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ à? nào dạ mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng em đêm sau những sớm mai Những nhọc nhằn chớm quen Vẫn trong ngần mắng em Đang chờ đợi anh cũng được. Hay mà, ca tấn đâu này là khiêm nhường rồi Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em? Hay lắm chị Hay hả? Dạ con hát ờ, con ờ, hát thử ờ, chú nghe chút xíu con chú linh muốn con hát kìa con hát một đoạn thôi nha chú dạ. hát đoạn mấy đoạn hát con nửa đoạn cũng được dạ nhé anh yêu em mãi luôn nhé anh yêu em mãi luôn trong đời mối tình ta mãi lâu dài và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em cơn gió mát luôn hiền hòa ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về rồi hát vậy là được rồi hai người về hát hai người nghe được rồi đó rồi bây giờ à. mình à, muốn tìm một người bạn trai như thế nào em à, em đơn giản lắm cao trên một mét bảy chỉ... đơn giản trên một mét bảy chi dữ vậy tại em cao mét sáu rồi em đi giày lên nữa chắc cũng mét sáu bên kia cao nhiêu dạ bếp ba à ừ, ờ, được được thở phào nhẹ nhõm dạ. tiếp tiếp em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình không có ăn chơi á chị dạ không hút thuốc nhậu thì dạ, ờ, nhậu thì nhậu được nhưng mà mình biết điểm dần dạ hút thuốc thì em không hút à nhậu thì có à nhưng Vừa. mà à? em nhậu thì đến ngưỡng em em ngưng chứ không hầu nhậu nữa ngưỡng em là bao nhiêu dạ vui vui thì năm lon buồn buồn là năm kép à dạ đâu đến nổi à rồi em em rất là thích con trai mặc đồ ti áo sơ mi có nhưng quần jean thì sao thì uh, đang trẻ thì mặc vậy cũng được chú từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách có cái gì em không thích ở người bạn trai không gia trưởng với là ở dơ à. có ở dơ không à, chắc có chắc có hả ủa ở dơ mà chắc có là sao mấy ngày mới tắm lần ngày tắm hai lần một ngày tắm hai lần hai ngày tắm lần rồi quần áo rồi, ờ, rồi, rồi bao lâu mới giặt dạ thì em thấy nhiều làm giặt à ngày đánh răng mấy lần hai lần vậy cũng được thì có cái gì mà dơ dạ lâu lâu quên thiệt lần lâu lâu quên thiệt lần có khi tháng có lần à dạ, không có không đến nổi Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên ờ, thích mà không có sạch lắm là sao Đâu, trời? nói vậy thôi chứ Dạ Đâu đến nổi Đợi chút, họ có gia trưởng không? Dạ không ạ à. Còn gì nữa không? Còn cái thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị Làm dâu được không? Dạ được được phải không anh thấy sẽ làm dâu là bình thường à? bình thường dạ. rồi dễ quá nghe hết rõ chưa dạ rõ ạ à. bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được dạ em dự tính là 2 năm được. 2 năm nữa bạn thích người phụ nữ ờ, dạng hiện đại hay là truyền thống lai lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được bạn trai cũng được à ngon à được à được mà cũng sáng sủa đẹp trai à sao nha ừ. dạ, oh, chào chú chào em gái cao mét mấy sáu mấy sáu mét sáu sáu nặng nhiêu à, ờ, 45 ờ, hơi hơi hơi hơi gầy xíu con dạ không sao nuôi mập dễ lắm bạn trai nuôi đúng không bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu còn sợ không cái đó mình tập từ từ được ảnh uh, hơi bị cận không em thích thích gì thích con trai đều kính cận đó chị ủa vậy hả là gì hả hay dạ. quá chứ ta đủ sao kỳ vậy dạ nhìn nó tri thức nói chung lịch sự con nhìn cũng thích lúc hôn nhau hơi khó đó em dạ, có sao chạy táo kiến kiếm hóc kiến đâu thấy đường dạ không đâu thấy đường rồi nhắm mắt mà kinh nghiệm quá kinh nghiệm quá đúng không dạ à rồi thôi thấy được rồi được rồi cặp này ổn mà hôm à, nay mình có đi đó. với người thân không em dạ em đi với em trai của em em trai dạ. em ruột hả dạ. rồi đâu cho chị gặp em trai em thấy anh rể tương lai thế nào dạ em thấy nhìn uh, ờ, bên ngoài thì uh, rất là ok bên trong thì uh, cũng uh, vui vẻ nói chung là hai người cũng khá hợp em thì em không có đặt nặng cái điều gì chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là để được với nhau không anh trai nói vài câu gì với ờ, em rể tương lai đi ờ, em thì bữa nào mình à, ra cà phê hay là gì nữa mình nói chuyện nhiều hơn <laughs> nhậu đi cà phê gì dạ, à. dạ không phải nhậu thì để nói nhỏ à nói chung là khi nào đá bóng giao hữu anh em thì đá với nhau <laughs> em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm em nghĩ chắc cũng được ờ, chín mươi phần trăm chín mươi rồi em sang quá em cho số rộng quá vậy là tiến tới luôn chín mươi phần trăm còn cái gì nữa rồi nhà trai hôm nay em đi với ai dạ em đi với mẹ em vợ và mấy người bạn của mẹ em và hai người bạn thân của em ạ à. rồi lực dạ. lượng đông đảo quá ha dạ, vâng. đông quá một tràng pháo tay cho nhà trai nha dạ chào cô chào cô Xin chào à, hai MC à, Quyền Linh và Cát Tường và cùng các à, khán giả trong trường quay Còn à, riêng về à, bé thì rất là dễ thương Khi mà mình muốn hiểu về một con người thì cần phải có thời gian Nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được là ra mẹ đồng ý à, Con em chào bác Mợ, mợ quý ý kiến gì không khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích dạ à, theo mình thấy thì hai hai đứa cũng à, hợp được khoảng 90 phần trăm trời ơi sang quá 90 phần trăm cảm ơn à, được đó ờ, con tiến tới luôn nha rồi vô luôn mợ rất thích nhìn con bé này mợ thích lắm à, mợ thích lắm rồi đó bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt bên nào cũng cho 90 phần trăm hết trơn rồi nha đẹp đôi không gian này là của hai bạn anh có món quà muốn gửi tặng em dạ anh cảm ơn em, em đi làm ở đây em có gặp ừ, những khó khăn nào không dạ lúc đầu thì mình ờ, có một tí khó khăn về giọng nói thôi chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi cho nên em thấy cũng bình thường dạ hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa ở tân phú anh à anh đi làm ở tân phú à vậy hả em anh là anh làm đường nào chỗ lê cao lãng á em ở vườn lài đi qua có một tí ở vườn lài hả dạ. thì quá gần tiền quá ha tính chuyện hẹn hò đi dạ cái này thì đúng mà <laughs> gặp gặp em cái anh khớp luôn <laughs> nếu mà lấy nhau thì à, ai thích con trai thích con gái gì bày tỏ quan điểm luôn đi Ê, à, con thấy con gái con nói gì cơ con nói gì cơ, con <laughs> chú ờ, ngoài vùng cấm địa em thấy con gái tại vì em dạy mầm non á cho nên mấy bé điệu lắm em em cũng thích ờ, gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm anh thì à, gái hay trai thì đều được Ủa anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa Nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây Dạ um, Em là con một Dạ không À quên Để có em trai mà Tức <laughs> con Mới đó quên nghe em ngồi dưới rồi à Con một mà một nhóm á Nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Tên gì anh? dạ không có quên trời ơi hỏi, hỏi đi. đi hỏi em tên gì nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn không à, anh tên sao là... nói trễ quá vậy để chuyện nào xong về hắn nói rồi dạ, anh anh tên đủ là phạm truyền nhân em là ngân kim ngân, ngân. kim ngân vàng bạc á dạ các bạn bây giờ nói chuyện cũng nhiều rồi mình à, nhắm mắt lại mình cảm nhận xem bây giờ mình nói gì rồi cái đối phương của mình như thế nào rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó dòng đầu năm bài bài hết trơn <laughs> nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội à, được tìm hiểu em nhiều hơn em không biết nói gì hết rồi em sẽ nói bằng nút bấm hết thời gian à, Chúng tôi à, là chiếc cầu nối để các bạn có thể à, tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào Chuyện là do trái tim của các bạn Xem có cùng chung nhịp đập hay không Nào chuẩn bị Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba Hết thời gian tốt trời ơi muốn xỉu luôn rồi luôn có hai em dạ bạn trai hồi hộp à, bạn, nam rất hồi hộp mà phải chín chắn chút xíu với chàng trai nha nào nắm, nắm tay, tay nhau, nhau. người ta đưa tay rồi mà bạn còn chần chờ à, đúng nữa. quá anh, anh hiền quá anh hiền quá hiền hôn quá. nhau một cái nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không dạ cũng có à cũng có à chào em rồi, ngồi đi em xin mời nhà gái nào mời bạn trai em xin chào tất cả mọi người à, cả trường quay anh quỳnh linh và chị hồng vân em là nguyễn trường giang em năm nay hai năm tuổi anh em đến từ nam định à, em làm ở thành phố hồ chí minh nhưng mà làm công tác này ở trên lâm đồng nghề nghiệp của em là đi công trình em là chỉ huy trưởng em bạn trấn thành hả <laughs> béo hay sao anh <laughs> rồi. rồi còn em à dạ chào chị hồng vân chào anh quyền linh à, em là thanh xoan hiện tại cũng là 25 tuổi à, hiện tại đang công tác tại quận 7 đang làm trưởng phòng của công ty ờ, bất động sản Adio bây giờ thì à, đàn gái cho chúng tôi biết một à, chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát linh động tự lập cũng biết nấu ăn nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ nhậu nhậu nhậu được không <laughs> dạ. mấy lon bia chắc khoảng tầm chục tầm chục chục lon <laughs> wow em có nghe không em ơi có chị ạ à. <laughs> thế bao nhiêu lon nào hơn bạn một xíu thôi 12 lon hả hay 15 lon à, tầm 40 non 40 non ôi rồi ôi em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng Trời sai sai ơi, rồi. nhà gặp tử kỳ rồi còn em ưu điểm khuyết điểm là gì à, ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ có là không có điểm mạnh gì trong công việc thì em là người uh, xử lý vấn đề tức thời nó tốt nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài à, gọi gì nhỉ không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này có nhậu này nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra tật, xấu của em bên đây là gì à, chắc em cũng lề mề hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng à. rất là à. lề mề Ờ, hay nóng tính có chút định định nhậu nữa đúng không dạ. Uống thuốc không dạ không ạ em uh, có mấy mối tình rồi em thì có một mối tình nhưng mà mối tình nó khá lâu là 10 năm nhưng tại sao lại chia tay Bọn em chia tay đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ hai người xung khắc về chí hướng làm việc cuộc sống nên dẫn đến chia tay ờ, đến nay bao lâu rồi 3 năm 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi em ông nói tôi nghe xem em yêu từ năm cấp cấp 2 chị ôi rồi à. tôi tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí hai sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không Ừ, không mối tình nào khác chị một phần là cũng vì công việc một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một một màu thôi bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muốn màu thôi vậy sống đừng yêu đi nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp <laughs> nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt Ờ, đi công trình thì nhậu toàn ăn và nhậu thôi đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm người ta nấu cơm ấy thì cái cảnh gia đình ấy thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào ừ, cũng trải qua nhiều ờ, động lại thì chắc là được ba mối tình lý do tại, sao chia tay cả ba mối tình cái người đầu tiên á thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá thì bạn ấy có một chút vũ phu còn à, bạn thứ hai á khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng sau rồi đến mối tình thứ ba á thì <laughs> em thấy là bạn ấy quá là keo á <laughs> keo kiệt bỏ luôn Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn cao bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1 m bảy da ừ. ngăm ngăm đen cũng được, còn trắng. Đi công tình có trắng đâu. em, em thấy này chuẩn này đấy. À, em đặc biệt là thích răng nghĩa là bạn trai mà răng phải đẹp răng em đẹp không em đưa chị xem để kiểm tra coi nào oh, <laughs> rất được dạ em có gia trưởng không một chút gia trưởng em có vũ phu không không em Thôi. sợ bạn gái bắt nạt đấy <laughs> em đó. để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào là người có tính cách một chút cá tính một chút ạ cá tính nó nhậu đó mười lon là cá tính lắm á sinh là được uh, cái tốt nhất mà không sinh thì cũng không sinh ờ... nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không ờ hòa minzy và cả tính như hòa minzy là được mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát không phải nấu cơm là mẹ em làm hết cho chị, chị em được, được hả em thôi ừ. đúng rồi dạ chào anh ly. trời ơi nó sững sờ liền đấy chưa sững sờ xinh đó dạ cảm ơn rất là điện ảnh cũng nha. phản phất của hòa minh di đó lanh lợi lắm á mạnh mẽ cá tính luôn ừ. lý do tại sao ế ở trong cái môi trường thứ nhất là môi trường của em á thì là trên á thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi còn sau á thì mình nhân viên dưới mình á thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ à, cái hai là em có một ừ, à, đứa em trai và em muốn là lo cho em của em Em trai của em mà 20 tuổi 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đó không được lanh rồi Không được thông minh như người ta à, là em, em trai đưa... có đây không? <clears throat> Dạ có kia À cho em dạ. gặp em trai chút đâu, đâu. đâu. Nhà em thì là bốn anh chị em là, Em còn một đứa út là 5 tuổi á Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út còn ừ. cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa ừ, ừ. nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề à. này à Tôi phải dạ. lo dạ. phụ với em em trai này đúng rồi em 20 tuổi đang làm gì đang là rửa xe ạ có học cái nghề gì không cũng không ạ học tới đó tới lớp mấy lớp 8 ạ thế lương được không cái một ngày làm được bao nhiêu tiền chắc tầm sắp xỉ 5 triệu Ôi dồi 5 triệu một tháng Tháng, tháng hay một ngày Ôi trời ơi tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ Tôi làm sửa xe tôi là sửa xe luôn đi chứ còn gì <laughs> Em tưởng nói một tháng chứ Thế hả à, một tháng thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không vâng. Có thương chị không Có ạ Giờ mong muốn điều gì ở chị Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc Em ờ, Nếu mà chị em tìm được em đi cũng ờ, cũng không làm trên đây nữa thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn toàn ý nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em thì chắc là bố mẹ em sẽ lo hoặc là em sẽ cố gắng tự lập bằng mọi bằng mọi cách bây giờ em trai thấy uh, anh uh, này có hợp với chị không cũng được ạ anh ấy cũng uh, khá đẹp và cũng thông minh em thấy chắc chị hợp với chị hơn rồi cảm ơn em trai em đi với ai à, em đi với bạn thân em cũng từ bắc ra đây khởi nghiệp với em dạ xin chào anh quyền Linh và chị hồng vân à, thấy là bạn nữ rất là xinh gái như hoa hậu vậy <laughs> wow. à, rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm cảm ơn em bây giờ mình mở rào thôi mở rào đi mở rào em có món quà này tặng anh thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly <laughs> tại sao lại vậy để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà à, còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không dạ không em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình à thì chắc chắn là <laughs> rồi để tiếng sau em trời ơi đẹp quá <laughs> wow ly đẹp thật anh đẹp đấy còn em tặng ta gì đó cốc thì phải có nước đấy thì uh, mình tặng ly nước cam đấy thì <laughs> à, rất xin lỗi bạn à, tại mình xuống đây nó khá là vội dạ không sao à, nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà ạ tôi làm bạn với hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam à, mình chào bạn à, bạn tên xoan đúng không ạ mình cũng khá ấn tượng xí, với xí. cái mặt mình già lắm rồi mình đừng có gọi mình với bạn nữa mình gọi anh với lại em đi nhá em em dạ. rất là xinh em là ừ, anh bối rối quá em là anh bối rối quá <laughs> cười tươi lên coi giang cười tươi lên tôi quay kiểm tra răng được. răng anh răng anh đẹp không em dạ cũng được <laughs> nếu như mà anh đi ờ, công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày ít nhất là ba lần ba ngày còn ủa em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không không là cái tốt có lẽ anh thấy em em còn nói chuyện đỡ run hơn anh <laughs> Đấy nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt Chứ không, chứ không anh thấy em nói sai sai <laughs> Sai sai Dạ ý là em cũng đang cho em trai em đi làm Để làm để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh Em giữ tiền thấy đau đầu quá Nên à. khả năng là thôi Ai vợ giữ thì giữ gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh anh cản làm gì ấy? Ừ hay quá hay quá Nào chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm Một, hai, ba, Hết thời gian Chúc mừng Chúc mừng Chúc mừng đấy Nào để nắm tay uh... Được được được bạn được tay bạn ấm đấy và một điều đầu tiên đó là nụ hôn em xin phép uh, anh xin phép em với lại ờ, <laughs> nếu mình được hôn bạn được không đấy Ai. Rồi mời gia đình bên đàn gái dạ lời đầu tiên thì em xin chào ờ, chị hồng vân anh quyền linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả em tên là phạm thị thu hiền năm nay em 31 tuổi hiện em đang làm kế toán rồi mời bạn trai Dạ em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân dạ, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em ờ, quê của em là ở Bến Tre Hiện em đang làm cho công ty xây dựng Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh Thủ kho là con thủ quỷ đó dạ. em đội thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi trời kim bảo vệ kho nữa đó không ai vô được hết trơn á dạ. út ờ, út hết luôn hay là còn út nữa dạ còn út nữa trời em, ơi em là út nhất còn út nhì là là út hết thường dưới quê hay có nhiều út lắm út dạ. nhất út thêm út nữa rồi út bét rồi út dạ. chó là em út nhì còn út ở nhà là út mót anh ừ, út mót nữa mót, dạ, trời ơi thế mót có tên út lòi nữa tức dạ. là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn <laughs> hiền em nói ờ, một chút về bản thân mình đi điểm mạnh điểm yếu ờ, của em dạ điểm mạnh của em là vui vẻ nhanh nhẹn hòa đồng hoạt bát à, điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè đúng đâm một chút em có cái hơi... tật xấu gì không hả dạ. có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy bạn ơi bạn bạn bạn trai ơi dạ, bạn có nghe uh... cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không em có nghe rất rõ à ừ, ừ. sao nè giới thiệu à, thế mạnh điểm mạnh điểm yếu của mình đi dạ em uh, giới thiệu em cái uh, nhược điểm của em mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi em uh, sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc uh, chút xíu về nấu ăn của gia đình anh sở thích là ca hát chút xíu với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh làm thơ nữa hả dạ câu làm thơ thưởng câu nghe coi dạ dạ em xin đọc mấy câu thơ dạ, tuổi đời 3842 độc thân vui tính thẳng ngay một lòng thuận tình thuyền sẽ sang sông bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về em ơi duyên nợ cận kề mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ à. trời ơi cưng dạ, ghê hết lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ dạ hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á nên em ừ. đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè ừ. xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm vậy chị sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó nhưng chứ mà em quên tuổi tác luôn rồi á em có khó tính không dạ cũng hơi khó tính một chút á chị dạ có kỹ dạ. tính không dạ kỹ thì không kỹ em cũng ừ. thoải mái lắm ừ dạ anh quyền linh ơi cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ à? ờ anh không có hút thuốc em ơi em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh à, anh cao ờ, một mét sáu mươi sáu ờ, em ơi dạ em sáu sáu là cao á cao cỡ chị nè tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau à. này cải thiện đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao yeah. Dạ. cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi ở bển là bao nhiêu tình trường rồi tình trường của em là có hai mối tình thì cái mối tình ờ, xa nhất là năm 2010 anh Ờ, trong cái lúc quen với em á là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên ừ. là quen em nhưng mà quen trong cái quá trình cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ à phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi người này đúng là người của mình tìm người ta không bao giờ chia tay với mình đâu em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không anh nghĩ rằng dạ. có đó chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá tại sao người ta lại bỏ mình Dạ. như có yêu một cái người nào trong phim trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào dạ. trong showbiz không dạ có mẫu người của em là anh Quyền Linh á chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh gì đó hả tôi dạ. nghi nghi rồi đó linh trời ơi tôi coi cái cái cái bạn này ừ. có sát dạ em chào ừ, chị hồng vân hiền lắm tình cảm lắm nha em ơi về tính tình thôi đúng không hay là về ngoại hình luôn ngoại hình ờ, em thích uh, da trắng to trắng không chị em nói to trắng lắm to cao to cao oh, ờ, không hói oh yên tâm thù quá trời luôn á tính tình thì điềm đạm chút quyết đó em yên tâm đi em ơi anh rất là điềm đạm cái điều mà em mong muốn á ở bên đây như hơn hơn cái điều mà em muốn hay sao thì không như chị à cái đó chị nói nghiêm túc nói nghe nè hỏi thiệt nè dạ. bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa nắm tay thì có rồi nhưng mà hôn thì chưa có à, nghe cũng nôn quá cô gái rất là năng động dạ. có duyên dễ thương nhưng mà dạ em chào anh à, chào đó, gái. Bên nhà gái trời ơi vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó không phải ế chắc Ủa? có lẽ là hơi khó tính khó thôi quá và nhút nhát quá dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là cả tươi. một cái thời thanh xuân người ta đi học là người ta lo ta yêu thầm ông rồi khổ ghê vậy đó tại sao em không thích hói là sao ta anh thấy hói bình thường mà hỏi những cái câu đó sao không trả lời như tôi tôi cũng đâu thích hói đâu linh rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói thành là không thích cũng phải thích thôi mà cái đó là không phải là hói bẩm sinh ừ. cái đó là hói nhân tạo hói <laughs> bẩm sinh thì thôi cái chuyện đó mình không hói hay không là do tính tình của người phụ nữ à, em gái đi với ai dạ em đi với mẹ với lại à, hai em gái em rể của em ạ à. chào cô ạ à, chào cô đó mẹ cho ý kiến đi mẹ y chang như mẹ luôn ông mai quyền linh <laughs> đẹp trai <laughs> mới hồng văn xinh đẹp yeah, dạ, mình là mẹ của hiền ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi e, phụ mẹ để nuôi hai đứa em á oh. cho nên nó không nghĩ vậy tới giờ mẹ cứ suối hoài cái con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong ờ, trong công ty thì nó không có đường âm. vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó cái nguyên nhân không phải là ế cũng không Đúng phải rồi. là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà đó là hy sinh để phụ mẹ nuôi em Rồi vậy là có hai em em em gái hả hai em gái mẹ? Dạ. của chồng hết rồi em gái chia sẻ chút xíu về chị đi dạ thì tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em ừ. bây giờ hai em á có gia đình rồi cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị chăm lo cho chị ừ. cho chị được hạnh phúc tụi em chỉ mong muốn vậy thôi còn em gái dạ, kia em em thấy à, cái người đàn ông bên đây thì sao dạ thì em thấy được nhưng mà anh có nhậu không anh anh tại không vì... biết anh không biết nhậu em ơi dạ tại nhà em phụ nữ không à anh uống nửa ly em. rượu vô là anh xỉn liền anh không có nhậu dạ. được tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em rồi bây giờ à, anh trai em đi với ai dạ em đi với à, em gái họ với à, người bạn à, rồi em dạ, gái em gái em chào anh quyền linh và chị hồng vân à thì bên đây chị đây thì ừ, chị rất là dễ thương nói chung là có có một cái nụ cười rất là là duyên em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối um, một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ cảm <laughs> ơn vâng em à, linh thấy thế này nè vâng hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn một người thì kế toán giữ tiền một người thì bảo vệ không ai vô được giữ kho luôn giữ nữa kho luôn mở rào nào hãy cùng trò chuyện với nhau không gian này thời gian này là của các bạn đó trời dạ. anh. có cái ờ, món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em đây là một cái ờ, sản vật của quê anh xứ dừa quê anh nhưng mà chính ờ, trái dừa này là do anh trồng dạ yeah. rồi cảm ơn anh dạ dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng à, cho em hỏi là à, hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở bến tre dạ nhưng mà anh làm việc ở đâu anh ờ hiện tại bây giờ anh đang làm ở ờ, bến lức long an em là anh làm bên ờ, thủ kho hả ờ anh làm giống như công ty xây dựng đó, rồi anh đi theo anh coi kho rồi vậy là anh đi theo công trình hả à anh đi theo công trình cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở sài gòn nhiều rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ à? thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi ban ngày thì anh có thời gian rảnh cái chỗ anh nó đang thiếu người á cho nên bây giờ anh là phải ờ, phải ờ, ở đêm suốt luôn còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau từng đêm một từng ngày dạ à, công việc của em em làm ở ở ở ở đâu ở khu công nghiệp nhị xuân hóc môn anh ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rễ được không cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi ừ. bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi cũng cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi với người em thì nó cũng có vợ rồi nó cũng đã ra riêng rồi thì bây giờ còn anh à, anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không cũng có chút xíu kế hoạch thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình à, kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó có khả năng thì mình ở trên này còn cái quê của mình thì ờ, ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới thì mình cứ ờ, đi đi về về như vậy anh cũng suy nghĩ như vậy mà bây giờ em có nhà chưa em không có nhà chị em thì ở quê nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em ở nhà ở. công ty luôn dạ. nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà tại sao không về nhà vợ ở tiện cả đôi đường không không nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị hay đó còn cái ờ, cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ đương nhiên rồi mình, mình trả em hiếu có ở đâu mẹ. em cũng vẫn phải chăm à. cha mẹ em em gái thấy sao nè nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại không sao đâu em tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi anh có lăng nhang không không thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì Đúng cũng rồi. khó tin nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh chứ bây giờ anh nói thì em cũng cũng không thể nào em tin hết anh được thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé dạ. vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau tìm hiểu nhau á thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không cứ thôi? nghĩ là quan trọng là Chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ để chăm sóc và để hiểu nhau, nhau rồi mình ừ. mới có thể mình đi bước đến một cái cái hạnh phúc mình không dạ. thể cầu toàn được dạ. đâu bé thích nghe hát không dạ thích dòng nhạc nào nhạc trẻ ạ nhạc trẻ bolero thích không dạ có thích là em hát bolero được không hát bài nào ngọt ngọt đêm dạ bolero em ơi, em hát đêm làm một bài thấy mà liền em. anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ nơi quê hương anh có hàng dừa xanh có ngàn câu hò thắm tình dân tộc anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi dạ, em xin hát ạ nãy em tên gì anh quên dạ em tên hiền à anh tên út nào để tay vào nút bấm đi hãy chuẩn bị sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian hay quá rồi Tốt rồi mừng lắm vui vui vui vui vui rồi đó nắm tay cho các bạn thật sự á hai bạn hợp nào cái nụ hôn đầu tiên con uh, vui đó ờ, nghe xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn hiện dạ, dạ. tên chị hiền tên chị đầu tiên luôn, đó. luôn đó đầu đời luôn đó nghe mọc ốc không? không mọc ốc không có trúng không út dạ có trúng không có trúng không trúng chưa trúng hả chưa trúng kìa chưa trúng út này thiệt lại không trúng đâu hoàng út út lo kỳ quá út lo kỳ quá đó dạ. đúng rồi chứng kiến rồi trúng rồi nó phải trúng dạ đúng chưa dạ rồi vâng, vâng. rồi hả vân vân làm chứng đúng chưa dạ rồi dạ rồi đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha dạ